Chào bạn, chào mừng bạn quay lại với kênh của Phạm Hoàng Hôm nay Hà sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề cực kỳ thú vị ha Đó là tại sao mình không in thêm nhiều tiền cho dầu Đúng không? Ok, bắt đầu nào Thì ờ, đầu tiên nhá, bạn hãy ờ, hiểu đơn giản như thế này thôi nè. Tức là um, Ví dụ đi, mỗi ngày nền kinh tế của mình á sản xuất được một cái bánh Trong khi mình lại nhà nước in ra quá nhiều tiền Thì sẽ làm cho cái bánh nó trở nên càng lúc nó càng đắt hơn hay là những cái đồng tiền mới nó sẽ làm cho đồng tiền cũ mất giá đi vì sao vì bản thân tiền á, nó là một cái tờ giấy có cái giá trị quy đổi chứ không có giá trị thật sự như là vàng bạc kim cương nên nó rất dễ bị mất giá nếu mà mình tính toán không tốt ha và trong video này Hàn sẽ chia sẻ với bạn hai cái thứ nhất là tại sao không nên in thêm nhiều tiền và thứ hai là cách nền kinh tế vận hành rồi trao đổi hàng hóa rồi tiền nó diễn ra làm sao ok để bạn có thể hiểu được gọi là ủa sao khủng hoảng khủng hoảng vậy không in nhiều tiền vô cho nhiều tiền đi là sướng đúng không à rồi bây giờ nhá chốt nè tăng gấp đôi lượng tiền lưu thông thì khi mà sức mua khi mà giá trị làm ra giữ nguyên á, nó sẽ làm gọi là giảm giá trị đồng tiền xuống 1 phần 2 ok và lúc này á mình đi phát triển thương mại kinh tế các thứ nó sẽ cực kỳ khó khăn bây giờ nhá bạn tưởng tượng này có ở ờ, uh, khi mà mình muốn tìm cách giàu lên bằng việc in thêm thật nhiều tiền á thì uh, nếu mà ai cũng có nhiều tiền lên thì giá cả sẽ tăng và lúc đó mình người dân mình sẽ tự cần một lượng tiền nhiều hơn để mua với cùng một số lượng hàng hóa trước đây có những cái nước có hai nước ở trên thế giới họ thử cái việc in tiền và họ bị gọi là họ bị gọi là siêu lạm phát luôn đó là Zimbabwe với lại Venezuela đó bạn có nhớ không? họ cố gắng họ in thêm tiền để thúc đẩy nền kinh tế và tức là khi mà cái máy in tiền nó hoạt động nhanh nhanh nhanh tới mức mà tới mức mà gọi là sao là siêu lạm phát là Zimbabwe họ bị siêu lạm phát vào năm 2008 tức là mọi thứ nó tăng lên tới 231 triệu phần trăm tức là sao tức là nhá một cái bánh ở Zimbabwe đầu năm nó có giá một đồng thì cuối năm nó có giá 231 triệu lúc đó người ta vác bao tải tiền tỷ đi chỉ để mua cái bánh mì vậy, là như vậy à, lúc đó người ta ví von người ta bảo cái sự thật phũ phàng là cái giá trị tờ giấy nó còn cao hơn cả cái giá trị của cái số tiền mà được in trên tờ giấy khi mà mình in nhiều tiền á cái hại đầu tiên là giá nó sẽ tăng giá nó sẽ tăng và nếu mà mình in nhiều tiền mà mình không sản xuất ra nhiều dịch vụ hàng hóa hơn á, thì gọi là mọi thứ nó sẽ bị gọi là đẩy giá lên cao vì sao vì hai cái thứ vốn dĩ nó phải cân bằng với nhau tiền và hàng hóa nó phải có cái lượng cân bằng với nhau nếu mà nhiều tiền hơn có như đây hàng hóa thì mọi thứ nó sẽ bị đắt lên ví dụ nhé ví dụ bây giờ mình có một cái phiên bản ví dụ như con Pikachu này đi con Pikachu này là một cái bản giới hạn bản giới hạn và bây giờ không sản xuất nữa tức là hàng hóa thì ít thế là nếu mà có nhiều người muốn mua thì giá trị của cái món hàng nó sẽ cao giá nó sẽ được đưa lên thật là cao vì không có ai sản xuất nữa và người ta gọi là người ta khó mua được nó người bán người ta sẽ tăng giá bây giờ là chỉ có mình Mỹ là việc thỉnh thoảng họ bồi vào một ít tiền vào họ không sao vì họ đang rất là giàu vì họ có nhiều mặt hàng giá trị được mua bán khắp thế giới nhưng với cái gói mà 2.000 tỷ đổ vào á, là rất là có chuyện với nền kinh tế Mỹ chứ không phải là không à nó cực kỳ nguy hiểm tại vì họ đổ vào quá nhiều tiền nhá ờ, họ giàu là tại vì họ có cái gì họ ờ, có gọi là dầu mỏ này vàng này được định giá bằng đồng đô la Mỹ và cái giá trị cái đồng đó gọi là được có được gọi là mang đi gọi là tiêu khắp thế giới nhưng nếu mà mình in quá nhiều tiền và quá nhanh mình sẽ gọi là mình giá của mình nó sẽ tăng giá gọi là giá sản phẩm tất cả mọi thứ nó sẽ tăng đó còn như gọi là nếu mà giữ giá không tăng thì sẽ chuyện gì xảy ra tức là giữ giá không tăng á, thì uh, họ giữ giá không tăng thì là người dân sẽ mua hết hàng hóa đi và dùng hàng hóa để trao đổi với nhau hoặc là yêu cầu gọi là trả bằng đồng đô đó Venezuela có một kỳ họ gọi là bảo vệ người dân bằng gọi là thông qua đạo luật giữ giá đối với những mặt hàng thiết yếu nhu yếu phẩm thuốc men gì đó thế là họ mua hết người dân họ mua hết những mặt hàng này ok có thể bạn bắt đầu thấy gọi là khó hiểu rắc rối đúng không vậy bây giờ nhé làm một hay ờ, làm một chuyến phiêu lưu đi ví dụ bây giờ nhé à, ờ, nếu ai cũng có nhiều tiền này đoạn đoạn này khó hiểu bỏ qua bây giờ hãy tưởng tượng này bây giờ bạn hãy tưởng tượng nếu ai cũng có nhiều tiền thì sẽ không phải đi làm thuê xí nghiệp nhà máy không có công nhân mấy cô bán hàng ngoài chợ cũng không cần phải ngồi chơi nắng mưa ra để bán từng con cá từng cọng rau làm gì vì có tiền hết rồi đúng không rồi mấy chị bán bánh mì cũng không thèm bán bánh mì làm gì nữa tại vì có đầy tiền rồi mỗi người có cục cục cục tiền rồi vậy nếu mà có nhiều tiền như vậy không ai làm gì nữa thì đất nước sẽ không có hàng hóa sẽ không có giá trị được tạo ra đúng không và vẫn cái ví dụ ừ, vừa rồi mình tưởng tượng xa hơn một tí nữa ví dụ người nào cũng có một tỷ ở trong tay thì không ai làm nữa vì ai cũng có tiền thế là bắt đầu bị chết đói chết đói là đúng nghĩa đen luôn á đúng không vì không có hàng hóa không có sản xuất gì cả không có gạo không có lúa không có rau không có cá thế là mọi người lại lao vào làm việc nhà nông trồng lúa nhưng mà bây giờ vấn đề nó bắt đầu phát sinh này lúa các bác nông dân trồng ra thì ăn cả năm cũng không hết và cũng không rảnh mà đem cho thế là mình phải bán mình lại phải bán đúng không bây giờ nhưng mà bán giá bao nhiêu khi mà ai cũng có tiền tỷ tiền tỷ tiền tỷ cầm trong tay chẳng lẽ lại bán với giá 5.000 đồng một ký hay là 10.000 một ký như hiện tại sao bán vậy được ai cũng có tiền tỷ tiền tỷ hết lúc này nhá, ý nghĩa của việc giá tăng cao là như vậy đó thế là lúc này một ký gạo một ký thóc từ 5 ngàn bây giờ sẽ phải thành 5 triệu tại vì ai cũng có bạc tỷ trong tay mà đúng không mà bán lấy vài ngàn thì lại lấy vài tờ thì ai bán thế là bán sẽ bán ra giá rất là đắt còn những người không trồng lúa thì sao những trồng lúa không trồng lúa thì họ phải tìm cái gì để ăn họ phải gọi là tìm đến bác nông dân sản xuất lúa gạo để mua bây giờ ai cũng là tỷ phú hết rồi chẳng lẽ lại bảo bán vài ngàn một cân không được đó thế là phải bán vài phải mua với giá vài triệu đó là giá cả nó cao như vậy còn những người nông dân khi mà có bạc tỷ rồi thì gọi là công nhân đấy nông dân rồi bây giờ chuyển sang công nhân bây giờ công nhân mỗi người cũng có một tỷ cầm trong tay rồi thì làm sao mà đi làm thuê làm công ăn lương với giá vài triệu như bây giờ đúng không muốn thuê họ thì ít nhất phải trả họ gọi là vài trăm triệu một tháng thì may ra mới thuê được bây giờ công nhân là như vậy đúng không vậy còn ông bà chủ ông bà chủ chủ công ty trả lương nào bây giờ trả lương công nhân xong rồi thế hàng hóa bây giờ sản xuất là bán sao chẳng lẽ lại bán vài chục ngàn hay vài trăm ngàn như là đợt trước bây giờ mọi thứ là nó công nhân đã trả tiền công cả trăm triệu rồi thì người dân ai cũng thu nhập cả trăm triệu bán lúa thóc cũng cả trăm triệu cả tỷ rồi thì hàng hóa bán ra cũng phải có giá từ gọi là chục triệu trăm triệu cho đến cả tỷ đúng không đó cái ví dụ vừa rồi bạn thấy gọi là tại sao lại giá nó lại tăng là như vậy vì khi mà mọi người có nhiều tiền lên tất cả mọi người đều có nhiều tiền lên thì nó sẽ gọi là nó sẽ đẩy hết tất cả mọi thứ nó tăng lên và giá tăng lên đó tiền nó chỉ là một cái tờ giấy thôi nhưng mà nó đại diện cho một cái giá trị hữu hình đến vô hình và một và cái giá trị đó của cái nền kinh tế hoặc cái đất nước hoặc của cái vùng đó à, nhớ nhớ tiền nó chỉ là công cụ trung gian để biểu thị giá trị thôi còn ờ, số lượng tiền nhiều hay ít thì nó tùy thuộc vào gọi là giá trị của nền kinh tế của mình khi mà số tiền mà nó nhiều hơn của cả hàng hóa tiền nó sẽ bị mất giá một bên là tiền một bên là của cả hàng hóa hàng hóa tiền nó đại diện nó là vật trung gian cho cái của cả hàng hóa của mình nếu tiền ít hơn thì à, giá của cả hàng hóa lúc đó nó sẽ tức là khi mà số tiền ít hơn số lượng của cả hàng hóa thì giá trị của nền kinh tế nó sẽ tăng à, ok nếu mà đây là lần đầu bạn xem video nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi mà ra video mới nhất nha bây giờ nền kinh tế vận hành cách nền kinh tế vận hành thì sao bây giờ hãy uh, cùng Hoàng đi vào một cái chuyến phiêu lưu nhé một cái bây giờ bạn hãy tưởng tượng là có một đoàn người họ vượt biên ra nước ngoài họ ở nước nào đó không biết ha nước nào đó họ vượt biên ra nước ngoài tại sao Hoàng lấy ví dụ về vượt biên và họ vượt biên này á, thì họ sẽ mang theo vàng nha vì sao vì tiền giấy á, bản chất của tiền giấy nó sẽ không có giá trị khi có bất kỳ một cái biến cố gì xảy ra cọt vàng thì nó vẫn có giá trị trong nhiều trường hợp à, tại vì nó là kim loại hiếm cái đoàn vượt biên này mang theo vàng và có khoảng 50 người đủ thể loại ngành nghề tổng cộng khoảng 200 cây vàng toàn là vàng miếng ờ, rồi mỗi miếng có giá trị từ khoảng 5 phân cho đến 10 cây đủ hết ok bây giờ chuyến phiêu lưu của mình như sau bây giờ hãy tưởng tượng là cái đoàn đó họ vượt biên họ vượt biên trên biển chẳng may gặp bão chẳng may gặp bão thế là cái tàu bị đắm tàu bị đắm nhưng rất may là trước khi bị đắm lại dạt được vào một cái hòn đảo hoang à, tàu đắm thế là không kêu cứu được thế là dạt vào đảo hoang mất tích nhưng may mắn lại may mắn tiếp là đảo vẫn còn đủ thức ăn nhưng mà có một điều là một số tức là đủ thức ăn thức ăn ở cái tàu còn dạt vào một ít với lại trên đảo có một ít nhưng nhưng có một số gia đình có nhiều con nhỏ và những người này không tìm đủ đồ ăn bắt đầu câu chuyện bắt đầu diễn ra không phải đánh nhau đâu ha là họ sẽ dùng vàng để họ mua thức ăn của người khác kiếm được ok họ dùng vàng họ dùng tại vì họ không kiếm được đủ thức ăn có nhiều đồ nhỏ có nhiều con nhỏ quá chỉ có hai người lớn thế là họ mới dùng vàng để họ mua thức ăn của những người khác kiếm được những người khác cũng biết là ở ờ, đâu xa đâu ở trên đảo có ngày nào đó được cứu thì vàng này bây giờ hiện tại thì không có giá trị gì cả nhưng mà sau này sẽ có giá trị thì sao đúng không đó thế là họ gọi là có những giá có những món đồ mà họ trao đổi với nhau từ vài chỉ đến vài cây vàng họ trao đổi xong họ trao đổi đồ ăn đồ ăn đồ ăn và có một cái điều rất là mắc cười đó là hôm trước vừa mới trao đổi đồ ăn xong hôm sau họ tìm thấy một rừng khoai và một rừng dừa hôm trước đồ ăn vừa khan hiếm hôm sau thấy một rừng khoai một rừng dừa và hôm, những người trao đổi vàng lấy đồ ăn hôm trước sẽ có hai trường hợp xảy ra những người mà sẽ có những người cảm thấy mình vừa ăn một quả lừa cay cú khi mà bỏ ra cả cây vàng để mua thức ăn tại vì <laughs> bây giờ có khoai có dừa đầy rồi đúng không không cần phải bỏ vàng ra để mua nữa còn những người mà vừa bán được thức ăn kia lại cảm thấy ủ thật là hên mình vừa mới có cơ số vàng mà muốn về đất liền là ngon bán được thức ăn với giá cao à, vàng á, nó không mất đi hay nó có thêm mà nó chỉ lưu chuyển thôi bạn nhớ 200 cây vàng này nó lưu chuyển trong 50 người này thôi nó cứ từ ngày này nó sẽ chạy theo túi người khác đó còn lượng hàng hóa uh, hàng hóa ở đây là thức ăn đó, nó vừa thay đổi xong ừ, hôm trước nó ít hôm sau nó nhiều khi mà khi mà không tìm thấy thức ăn vào hôm trước đó, thì thức ăn cực kỳ có giá trị vàng mất giá kinh tế học nó đang diễn ra ở đây đó à, nhưng mà hôm sau khi mà tìm thấy thức ăn rồi lúc này thức ăn nó lại không còn nhiều giá trị nữa chỉ cần đào lên một cái là có ăn không ai phải chết đói hết vàng lúc này nó lại bắt đầu có giá trị trở lại vì dù hàng hóa có nhiều nhưng mà vàng thì vẫn là vàng nó không đổi đó bạn thấy bắt đầu có cái sự dịch chuyển đầu tiên không tiếp à, ăn mãi miệng ăn núi lở ăn mãi thì cũng hết và không thể nào cứ ngồi ăn mãi đợi người đến cứu được thế là một người bắt đầu chia ra người dựng nhà người trồng lương thực rồi à, vì ai cũng có đồ ăn đâm ra là số vàng cái coi như vứt gọi là vẫn cất mạnh nhà nào nhà đấy cất còn bao nhiêu cứ cất vào đó thế là mọi người bắt đầu là thôi trong lúc mà trong lúc đợi thì người biết làm mộc người biết gì đó người biết làm mộc thì đóng đồ gỗ người thợ rèn thì tìm quặng sắt để thổi lửa rèn đồ làm rồi người làm nông thì ờ, gọi là đi tiếp tục trồng trọt xem kiếm gì được trồng đó bắt đầu phát sinh cái nhu cầu những người làm nông bắt đầu muốn có những món đồ mà người làm mộc hay người làm sắt tạo ra nhưng lại không đổi được vì những người kia họ không cần và những người mà tạo ra những sản phẩm kia nghĩ rằng người ta cần sản phẩm của mình như vậy hay mình không làm nông nữa mà mình làm những món đồ khác đổi lấy thức ăn thế là bắt đầu phát sinh câu chuyện thứ hai chỉ còn một số lượng ít người làm nông thôi vừa đủ lương thực cho những người trên đảo thôi còn những người làm nông khác chuyển qua cái họ làm những nghề khác tại vì làm đông dư quá thì gọi là hàng hóa nhiều quá là mất giá trị à. và vấn đề thứ hai nảy sinh uhm, cái gia đình làm nông kia không phải lúc nào cũng cần tổ cụ bàn không phải lúc nào cũng cần ờ, gọi là sắt thép gọi là cày cuốc đúng không bàn ghế tủ một hai bộ là đủ rồi còn những gia đình làm mộc thì ngày nào cũng cần thức ăn nhưng mà họ cũng cần đến những thứ khác như là dao từ nhà thợ rèn rồi họ cần được gọi là gọi nhờ anh thợ sửa ống nước sang sửa đường ống hư hỏng hay gì đó thế là họ lại lôi vàng ra làm vật trao đổi đó là cách tiền tệ nó phát sinh cách tiền nó sinh ra và tại sao họ lại sinh ra tiền tại vì tiền nó gọi là nó dễ bạn hiểu không? tức là tờ giấy ấy, nó nhẹ nó dễ mang vác còn vàng cầm cục cục cả túi ấy, thì nó khó vận chuyển nó khó lưu hành đâm ra tiền dùng giấy nó nhẹ nó rất lưu hành đó là cái lý do mà tiền nó sinh ra nhưng câu chuyện nó vẫn chưa kết hết nó vẫn còn rất là hấp dẫn tức là khi mà tới cái đoạn mang vàng là những nhà mộc nhà ghét bắt đầu mang lại mang vàng ra trao đổi lấy những cái đồ khác đúng không và nhà nông thì ngày càng sản xuất ra nhiều nông sản hơn thế là uh, người ta thấy vậy người ta mua nông sản giá rẻ hơn lúc trước nhà nông gọi là gọi là không bán nhưng mà không bán thì cũng bỏ nên là cũng phải bán và anh thợ mộc thì cũng đóng nhiều đồ gỗ hơn nhưng mà lúc này ai cũng có đầy đủ nội thất rồi nên là cũng ế tại vì anh thợ mộc chỉ biết làm thợ mộc thôi thế là anh thợ mộc lại phải hạ giá sản phẩm xuống anh thợ rèn mỗi người giao búa cuốc thì cũng cần vài cái thôi và <laughs> anh này cũng lại phải hạ giá xuống lúc này á là lúc mà tình hình gọi là kinh tế hàng hóa nhiều hơn tiền thế là mọi thứ gọi là phải giảm giá tiền ít nhưng lúc đầu bạn thấy không nhiều tiền thì giá hàng nó tăng nhưng giờ tiền ít thì giá hàng nó cũng bị hạ tại vì ban đầu cùng một lượng vàng đó bây giờ ra hàng quá trời rồi tiền thì có nhiêu đây thế là hạ giá ừ, tiền sẽ có giá trị hơn hàng hóa nghĩa là với cùng cái số tiền đó mình sẽ mua được nhiều hàng hóa hơn hay là rẻ hơn lúc trước tại vì bây giờ gọi là gọi là tiền thì ít hàng hóa thì đầy ra đâm ra tiền lúc này có giá trị hơn hàng hóa nó nó liên quan đến một cái ở Việt Nam bạn có thấy có cái kiểu là được mùa để mất giá cứ mỗi khi được mùa gì là y rằng là chuẩn bị giải cứu Để cứu thanh long để cứu dưa hấu để cứu đủ các thể loại giải cứu cứ được mùa là mất giá là vì như vậy giá trị cái nông sản nó sẽ giảm khi mà cái lượng nông sản tạo ra nhiều hơn cái lượng tiêu thụ à, ok rồi nhưng mọi việc nó đâu có nó đâu có chỉ như vậy khi mà gọi là mọi người đang thừa thãi giá bắt đầu giảm thì đùng một cái dịch bệnh hạn hán nó quét qua thế là lúc này trồng trọt không được nữa nông sản lại ít bây giờ bây giờ nãy lúc nãy là nông sản vừa mới nhiều tiền thì ít thế là một đồng tiền có thể mua được một đống hàng hóa luôn bây giờ nông sản hàng hóa nó tù tụt tụt xuống bão gọi là dịch bệnh nó quét qua hàng hóa nó ít đi lúc này người ta cần nhiều nông sản hơn thế là giá nông sản lúc này lại phải tăng à, lượng hàng hóa lúc này ít hơn lượng tiền nên hàng hóa là có giá trị cao hơn và lúc này vật giá trở nên đắt đỏ bạn thấy câu chuyện hàng hóa nó di chuyển không nhiều hàng thì gọi là tiền có giá trị mà lúc ít hàng thì hàng có giá trị hơn tiền. nếu vẫn đang ở cái mức gọi là gọi là cùng một ví dụ cùng một hàng cùng một tiền nhá nhưng mà con thùng vàng trôi vào giống kiểu mình in thêm tiền á và lúc này gọi là mỗi người chia vàng đều nhau thì chắc chắn giá hàng hóa trên đảo nó sẽ lại tăng tại vì <laughs> tại vì bà con có nhiều tiền à, đó giống như việc mình in tiền vậy rồi nếu ở trên đảo không có biện pháp tránh thai không có bao cao su các thứ đúng không thì gọi là dân số trên đảo nó bắt đầu tăng hàng hóa trên đảo nó cũng sẽ tăng lên cho phù hợp với dân số nhưng mà lượng vàng thì vẫn như vậy lượng tiền thì vẫn như vậy lúc này giá hàng hóa nó sẽ giảm xuống đúng không giá hàng hóa nó sẽ giảm xuống vì vàng ngày càng hiếm hơn nhưng mà nhưng mà bắt đầu có một chuyện tiếp theo xảy ra lúc này có một ông gọi là ông X đi ông X này ông tự nhiên ông bị hâm ông bị khùng ông đi mua hết nông sản mà những cái gia đình kia tạo ra tức là ông cứ đi thu gom nông sản ông gọi là ông đào đâu ra không biết ông dùng hết tiền ông ông đi thu gom nông sản thế là là mọi người thấy ông bị khùng tự nhiên đồ đang gọi là dư thừa quá trời vàng thì ít còn nông sản nó quá trời ông đi thu gom nông sản thu gom nông sản tức là mọi người bình thường cho đến một tháng sau tức là thức ăn trong nhà của mọi người hết mọi người mới lại lại, lại đi đến chỗ những người làm nông đi đến chỗ bắt nông dân để mua lương thực bác nông dân bảo là chỉ có bao nhiêu đó thức ăn thôi ông ấy kia ông mua hết rồi các ông các bà liệu mà mua đi thế là lúc này hàng hóa lẫy là mọi mọi người lại tranh giành nhau tranh giành nhau mua cái lượng hàng hóa nông sản còn lại là lại đẩy giá của nó lên cao không đủ đáp ứng à không đủ đáp ứng lúc này lúc này giá hàng hóa lên cao đúng không lúc này ông x ông mới nhảy ra ông mới đi tới từng nhà đi tới từng nhà ông bảo là ê tao vẫn còn vài chục cân lương thực bữa trưa ta ăn chưa hết này bây giờ nể tình thân thiết nên để lại đúng giá thị trường thôi đúng giá thị trường thôi nhá nhá đúng giá thị trường thôi và gọi là ông tới nhà nào ông cũng nói như vậy đó vậy cái điều gì vừa diễn ra tức là ông X ông vừa tích trữ một lượng lớn hàng hóa nên là làm thị trường mất cân bằng cung cầu một bên cầu một bên cung và mới đầu cung đang nhiều cái ông X ông gọi là ông tích trữ hàng hóa làm cho cung thấp xuống lúc này cầu nhiều hơn cung ông tích trữ hàng hóa thế là giá hàng hóa nó bắt đầu tăng lên tại vì hàng hóa ít thì giá nó tăng lên giá nó tăng lên giá nó tăng lên thế là ông bán hàng hóa thì ông bán ông kiếm lời ông kiếm lời và ông bán với cái giá gọi là bằng giá thị trường lúc này giá thị trường cực kỳ cao rồi ông kiếm lời sau khi ông bán hết ra rồi lương thực cân bằng trở lại tiền và hàng lại cân bằng trở lại lúc này mọi người à, bị một cú lừa còn ông kia ông có hút được một số vàng rất nhiều cái hành động vừa rồi gọi là hành động đầu cơ à bạn thấy bạn bạn nếu mà bạn theo dõi thì bạn sẽ hiểu cái câu chuyện từng từng sự kiện nó xảy ra tương ứng với từng cái gọi là thành phần ha, à, từng cái từng cái thành phần từng cái từng cái hiện tượng trong nền kinh tế cách nền kinh tế nó vận hành cung cầu hàng hóa lúc nào thì tự nhiên sao giá tăng lúc nào tự nhiên giá nó giảm đó cái hành động đầu cơ đó là một cái hành động gọi là gây mất cân bằng thị trường để đầu cơ trục lợi đâm ra nó là cái hành vi xấu nên nó là gọi là tội phạm nên gọi là gọi cái hành vi đó là không tốt và sẽ bị xử lý hình sự nếu mà bị phát hiện ra kiểu kiểu vậy giống kiểu đầu cơ khẩu trang với lại nước rửa tay á kiểu kiểu vậy à. vậy chốt lại là gì chốt lại là cái lượng tiền mặt mà tồn tại trên thị trường á, nó sẽ biểu thị cho cái giá trị của tài sản và hàng hóa của cái nền kinh tế tiền đây tài sản hàng hóa đây nếu tiền bỗng dưng tăng lên bằng cách in ra thật nhiều tiền mà số hàng hóa không tăng và dân số cũng không tăng nhiều như vậy thì giá cả hàng hóa nó sẽ phải tăng lên còn nếu hàng hóa nhiều lên dân số cũng nhiều lên lượng tiền cũng không thay đổi thì lượng tiền sẽ bắt đầu hiếm và lúc đó tiền sẽ mua được nhiều hàng hơn có nghĩa là giá hàng hóa nó sẽ giảm nên mà đó là cái lý do mà mình không thể in thật nhiều tiền để phát cho dân chúng hoặc là để đẩy ra thị trường nếu mà mình đẩy ra thị trường tiền quá nhiều hơn cái giá trị hàng hóa nó sẽ làm cái giá hàng hóa tăng lên và còn mình còn mang cái đồng tiền nó đi mình bê nước ngoài thì đồng tiền của mình nó sẽ mất giá đi đó cái hiện tượng mà tiền mất giá nó được gọi là lạm phát và như là nếu mà về xa xưa hơn thì Đức Đức cái thời chiến tranh thế giới thứ nhất đó, Đức gọi là Đức không gọi là dùng kinh tế mà Đức in tiền để mua vũ khí thế là cái đồng tiền nó mất giá cả lúc nó càng nhiều còn Zimbabwe đó, Zimbabwe gọi là Zimbabwe mới lại à, cái à, Venezuela đó họ in quá nhiều tiền nên là tiền mất giá bây giờ quay lại nước mình đi bạn có để ý là nước mình cũng đồng tiền cũng bị mất giá vì sao vì gọi là có những công ty á, họ vẫn à, làm ăn gọi là lúc nào mình thấy lời nhưng mà thật ra là lỗ và những công ty lỗ như vậy để công ty không phá sản thì phải bơm tiền vào để giải cứu bơm tiền vào để giải cứu nhưng mà tiền gọi là tiền lưu hành không đủ thì phải in thêm tiền ra để giải cứu những công ty đó và cái việc mà công ty gọi là những cái ngân hàng và những công ty lớn đó, nó không có nhiều tiền nhưng mình vẫn nghĩ đâu tại sao tại vì có bạn phải hiểu như thế này có những thứ gọi là tài sản hữu hình hoặc là vô hình cái số tiền mà ngân hàng cho người khác vay phần lớn là điều tiết từ cái số tiền tiết kiệm mà khách hàng gửi vào à, còn tiền lãi ấy, cũng là số tiền lãi mà con nợ trả cho ngân hàng và ngân hàng sẽ trả cho người gửi và ngân hàng gửi một phần đó là cách điều tiết tiền của ngân hàng nên bạn gửi tiền á không đến hạn và bạn không gửi rút là như vậy còn công ty những cái công ty á họ không có nhiều tiền mặt và họ vay nợ ngân hàng họ vay nợ đối tác và họ thiếu nợ khách hàng này nọ các thứ thứ họ quản lý là dòng tiền tức là tiền gọi là họ sẽ nợ tiền nhà nguyên vật liệu họ lấy tiền ờ, họ mua nguyên vật liệu họ sản xuất hàng hóa họ mang đi bán và họ thu tiền về họ lấy tiền này họ trả cho bên kia họ trả cho bên ờ, nhà bán nguyên vật liệu đó và nhiều công ty vẫn báo lỗ nhưng mà mình vẫn thấy là họ vẫn mua bán bản bằng vẫn có thu tiền này này nọ nhưng mà họ vẫn báo lỗ là vì họ gọi là quản lý dòng tiền không tốt còn nếu mà họ quản lý dòng tiền tốt á, thì càng lúc cái số lỗ của họ sẽ càng ít đi và số nợ của họ vơi đi và khi mà họ vơi nợ đi họ lại vay nợ tiếp để mở rộng sản xuất kinh doanh đồ này nọ còn nếu mà có những cái biến động như cái dịch bệnh này làm cho mọi thứ đóng băng thì những công ty nhá bạn nhớ nhá những công ty mà nợ ngắn hạn cao những công ty vay nợ nhiều sẽ là những công ty tiêu đầu tiên à, khi vì khi dịch này dòng tiền nó đứt đoạn mọi thứ ngưng lại thì vỡ trận không bán hàng không này nọ này nọ lúc đó in tiền đổ vào thì mất giá trị của hàng hóa mất giá trị của nền kinh tế ha à, ok nếu bạn thấy video hay hãy comment xanh và giúp hoàng chia sẻ nó bạn có thắc mắc hay muốn hoàng làm video về chủ đề gì comment nữa xin chào và hẹn gặp lại